Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 9 cho đến ngày 14 tháng 5 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta là có hai ngày đầu tuần nghỉ lễ, do vậy chỉ giao dịch trong 3 phiên thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Thị trường có hai phiên thứ tư và thứ sáu giảm điểm và phiên ngày thứ năm là một phiên tăng điểm. À, tự chung lại trong tuần thì thị trường của chúng ta là mở cửa ở 1367 à, đóng cửa 1329 như vậy VN Index của chúng ta là giảm 38 điểm có thể nói tuần qua là một tuần khá là quan trọng bởi vì là khi VN Index của chúng ta sau khi tạo đáy ở vùng 1262 và phục hồi lên vùng 126 1368 thì cái khu vực này là khu vực nhiều khả năng là đỉnh sóng hồi và đi xuống. Ngay từ tuần trước đó khi làm video tại ngày 30 tháng 4 thì tôi vẫn nhận định là cái khu vực 136X, 138X nhiều khả năng là đỉnh sóng hồi và tôi có khuyến nghị quý vị là nên bán hàng ra ở khu vực này để chúng ta chờ mua lại ở những cái đáy thấp hơn. Ừ. Hiện tại thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm này. À, tức là quan điểm của tôi thì vùng 1369 này à, đỉnh sóng hồi vừa rồi 136X ấy, thì nhiều khả năng là đỉnh của sóng hồi rồi và viên index của chúng ta sau khi tạo đỉnh sóng hồi xong thì sẽ tiếp tục chen và rất nhiều người thì kỳ vọng là thị trường sẽ hướng đến vùng 1262 tạo mô hình hai đáy rồi bật ngược trở lên cá nhân tôi không đánh giá cao vùng 1262 trong đợt hỗ trợ tới mà tôi đánh giá cao cái khu vực phía dưới tức là ở vùng 1185.200 mới nhiều khả năng là đáy của nhịp tới và thị trường sẽ bật lên mạnh mẽ khi chạm đến khu vực này do vậy ờ, tôi khuyến nghị nhà đầu tư là thời điểm này quý vị phải căn cứ vào những mã cổ phiếu của quý vị cầm để chúng ta biết là má nào nên thoát hàng má nào không bởi vì có những mã nhé thì hiện nay đã chiết khấu đến 5-6% giá à, đặc biệt là blue chip đấy tôi không nói đến những mã cổ phiếu đầu cơ hoặc mid cap à, thì có những mã cổ phiếu blue chip đặc biệt là dòng chứng khoán chiết khấu rất là sâu chiết khấu toàn 5-6%, thì nó nó lại đang tiến đến vùng đáy à, thời điểm bán hàng thì nó nó không phải bởi quá muộn rồi nhưng mua thì có lẽ quý vị nên chờ ừ còn có những mã ví dụ như một số mã ờ, trong nhóm vần 30 chẳng hạn mấy mã cổ phiếu trụ cột chẳng hạn hầu, hầu như là chia chiết khấu giá nhiều thì chúng ta hoàn toàn nó có thể cơ cấu và đổi sang những mã khác ví dụ như ga này fpt này uh, novaland này ờ, mvkg này mansan này kiểu như vậy sab này nói chung là vn index thì theo tôi thì tuần tới vn index sẽ tiếp tục giảm Tuần qua thì thị trường thế giới cũng có những cái thông tin nó khá là quan trọng. À, thứ nhất là cái thông tin về cuộc họp của Fed. Thì chúng ta biết là Fed như dự đoán trước đó của giới chuyên gia à, có quyết định nâng lãi suất là 0,5% từ mức là 0.25 đến 0.5 thì tăng lên là mức 0.75 đến 1 và sau đó thì chủ tịch Powell khi họp báo thì có đề cập đến là đây không phải là lần tăng duy nhất 0.5 ờ, mà có thể sẽ còn nhiều đợt tăng uh, mạnh như như đợt tháng 5 vừa rồi. Điều này hàm nghĩa là Fed đang phát đi cái tín hiệu là sẽ tăng lãi suất là nhanh hơn và mạnh hơn. Ờ, giới chuyên gia thì đa phần cũng nhận định là đến cuối năm nay lãi suất của Fed sẽ được duy trì ở mức là 2,5 đến 3% mức trung tính. Bên cạnh cái việc nâng lãi suất thì ờ, Fed cũng chính thức là hạ bảng cân đối kế toán là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 thì Fed sẽ giảm bằng cân đối kế toán là 30 tỷ trái phiếu chính phủ với lại 17,5 tỷ uh, trái phiếu doanh nghiệp trong một tháng. Sau đó 3 tháng tức là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 thì cái uh, lượng thu hẹp sẽ được nâng lên gấp đôi, tức là 60 tỷ với trái phiếu ờ, chính phủ và 35 tỷ với trái phiếu doanh nghiệp. Có thể nói là cái quá trình thu hẹp này của Fed cũng diễn ra khá là nhanh cộng với việc Fed tăng mạnh lãi suất thì điều này đồng nghĩa việc là cái chính sách tiền rẻ đã kết thúc Fed đã quay đầu xe và chúng ta có một câu trong hai năm vừa rồi chúng ta nghe rất là quen đúng không ạ không nên chống lại Fed hai năm vừa rồi thị trường chứng khoán thế giới và cả Việt Nam nữa tăng là vì lý do gì tăng chủ yếu là do bơm tiền chứ không phải do nền kinh tế tốt lên như vậy thì tăng vì lý do gì thì nó sẽ giảm vì, vì lý do đó thôi à, khi Fed bắt đầu bơm tiền trước Covid thì lúc đó thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức 27, 28, 29 ngàn như vậy thì rõ ràng là bây giờ Fed đảo chiều chính sách thì rõ ràng là thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ phải hướng đến khu vực đó trước khi tìm được xu hướng mới. Khá nhiều ờ, bạn ờ, đầu tư thì kỳ vọng là tuần qua khi mà chỉ số chứng khoán Dow Jones nó test về khu vực 32.400 này, 32.500 này và không thủng quay lên đóng cửa 32.900 mọi người đang hy vọng ờ, Dow Jones sẽ tạo mô hình hai đáy ở đây đi lên nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao cái quan điểm này cá nhân tôi à, thấy là cái giao cắt vàng của chứng khoán Mỹ nó cũng rất lâu rồi nó mới xuất hiện và một khi nó xuất hiện thì nó sẽ nó báo hiệu cái xu hướng là giảm trung hạn trung và dài hạn do vậy nó không đơn giản là nó chỉ dừng ở đây Đấy, nên tôi đánh giá là tuần sau và những tuần tiếp theo nữa chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục giảm giá và trước mắt là hướng đến vùng giá là 30.000 đó Chúng ta biết là giao cắt vàng của chứng khoán Mỹ xuất hiện từ đợt tháng 7 năm 2020 lúc thị trường là 26 000 Còn bây giờ thì giao cắt vàng xuất hiện ờ, lúc thị trường 35 000 Và cái khu vực này hiện nay thì đang là một thử thách rất là lớn. Do vậy, xuống chung của chứng khoán Mỹ là đi xuống. Ờ, đối chỉ số Dow Jones, còn đối chỉ số S&P 500 thì cũng không khác gì Dow Jones cả. Mà nó còn tệ hơn chỉ số chứng khoán Dow Jones ạ. S&P 500 đã phá đáy của tháng 3 rồi và tiếp tục đang hướng xuống Cá nhân tôi đánh giá SP500 hiện nay đang 4.123 sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 38.000, 3.800 và sâu hơn nữa, có thể sâu hơn nữa. À, chỉ số Nasdaq 100 cũng vậy thôi. À, chung số phận với các chỉ số chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq thì chúng ta biết là đã chính thức bước vào thị trường gấu với mức giảm 25% rồi. Đó, do vậy chỉ số Nasdaq sẽ tiếp tục giảm giá hướng đến vùng 117 và 10.600 tức là đâu đó nó phải giảm vào tầm 10 ờ, hiện nay đang là 12.600 nếu giảm về 10.600 thì đâu đó phải giảm tầm 15 17% nữa thì lúc đó chỉ số Nasdaq sẽ có mức giảm khá lớn khoảng 35% so với đỉnh rất là lớn đấy không hề đơn giản đâu và có một điểm đặc biệt lưu ý là đối với thế giới chúng ta biết là cái với sự quay đầu chính sách của Fed thì cái ờ, trái phiếu chính phủ hiện nay cái lãi suất bond đang tăng rất là mạnh mẽ. Đây chúng ta nhìn thấy đấy. Cái quá trình đảo chiều của bond Mỹ trong vòng 40 năm đã đã đảo chiều rồi. Cái chen ờ, Dow chen đã gãy rồi. Đấy, lần đầu tiên trái phiếu chính phủ Mỹ đóng cửa bond tháng trên đường MA200, đường dài hạn. Mà chúng ta lưu ý đây là chắt tháng nhé. Như vậy trong vòng 10 năm tới là lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ chỉ một chiều uptrend đấy. Điều này nó <coughs> là một áp lực rất là lớn cho thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tài sản rủi ro như thị trường chứng khoán, thị trường coi và thị trường bất động sản. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là thị trường chứng khoán thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng downtrend chứ không phải là uptrend nữa. Quá trình uptrend đã kết thúc rồi. À, lãi suất bond của Mỹ hiện nay đang ở mức rất là cao mà quá trình tăng tốc đợt vừa rồi rất là sốc đây, chúng ta nhìn thấy đợt tháng 3 đấy thì trả, ờ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn đứng ở 1,7 mà hiện nay đã lên mức 3,13 ờ, tức là tăng gần gấp đôi trong vòng có 2 tháng một mức tăng rất là sốc hiện nay thì là ờ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì sẽ hướng đến vùng giá 3.25 tại vùng giá 3.2 3.3 này nhiều khả năng nó sẽ phải dừng lại đảo chiều thôi bởi nó tăng quá mạnh mẽ rồi tăng gấp đôi trong vòng mấy tháng hơn 2 tháng thì nó rất là mạnh nó cần phải tích lũy khả năng nó sẽ đứng quanh 3%. Điều này gây áp lực rất lớn lên thị trường ờ, cổ phiếu. Và như vậy thì chúng ta biết là đối với thị trường cổ phiếu của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục chen giảm giá hướng về những mức thấp hơn và thị trường Việt Nam cũng sẽ không đứng ngoài quy luật đó. Do vậy, cá nhân tôi thì khá là thiên về quan điểm là chứng khoán Việt Nam tuần tới trong những tuần tới sẽ tiếp tục giảm giá, giảm cho đến khi nào hướng đến chạm đến vùng giá là dưới 1.200 thì mới có khả năng tạo đáy. Do vậy, quý vị uh, hiện nay nếu chúng ta còn tiền thì chúng ta nên chờ kiên nhẫn chờ đợi, không nên tham gia thị trường quá sớm. Còn nếu mà quý vị còn hàng thì tôi nghĩ là nên cân nhắc về thời điểm này không là thời điểm bán tất cả các mã, tùy theo từng mã để chúng ta cân nhắc chúng ta mua bán cho phù hợp. Đó đối với chỉ số ờ, VN Index, đối với chỉ số VN 30 của chúng ta thì còn xấu hơn cả VN Index cơ chỉ số VN30 của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện giao cắt vàng. Chúng ta nên lưu ý là chỉ số VN30 chúng ta trước đó khi xuất hiện giao cắt vàng xác định chen à, tăng giá dài hạn là tại thời điểm tháng 9 năm 2020 lúc thị trường ở 800 à, sau đó tăng lên 1600 580 hiện nay đã xuất hiện giao cắt vàng rồi điều này hàm nghĩa là thị trường đã bước vào quá trình đào chen chung và dài hạn do vậy chúng ta hết sức lưu ý đối với chỉ số VN30 thì hiện nay đang dừng ở mức 1.373 cá nhân tôi cũng đánh giá chỉ số vn 30 này à, cái đấy là 1.315 đợt vừa rồi sẽ không không trụ được nhiều khả năng vn 30 cũng sẽ hướng đến cái vùng giá là 1210 1220 đây là cái khu vực chỉ số vn 30 hướng đến tức là 1200 đến 1220 thì may ra đến đó mới chạm đáy được như vậy điều này đồng nghĩa việc quá trình giảm vn 30 sẽ tăng tốc giảm mạnh hơn vn index nên các bạn cầm các mã cổ phiếu vn 30 hiện tại thì đợt tới cẩn thận tài khoản sẽ bị bào mòn nhanh hơn cả chỉ số chung đó là về cái chỉ số chung bây giờ tôi sẽ xét riêng từng mã cổ phiếu à, đặc biệt tôi sẽ xét trong nhóm cổ phiếu vn 30 nhé để quý vị có cái nhìn nó chi tiết hơn còn một vài mã cổ phiếu bên ngoài thì thì tôi sẽ không phân tích riêng mà đợi đến khi thị trường về sát vùng đáy quanh hai, lúc đó tôi sẽ có một video phân tích riêng cho quý vị về những má cổ phiếu tiềm năng tất nhiên là tiềm năng theo quan điểm cá nhân tôi đấy còn có thể nó đúng có thể là không đúng nhưng tôi nghĩ là phần đông nó các mã đó sẽ đúng và nó sẽ cho cái tỷ suất sinh lời cao hơn thị trường đây trước hết trong vn 30 thì với mã cổ phiếu ACB hiện nay đang 31. À, cá nhân tôi đánh giá là ACB sẽ hướng về vùng giá là 28, sâu hơn là 27. Tôi tôi không đánh giá cao ACB, mặc dù tôi đánh giá rất cao ACB ở cái việc là đây là một trong những ngân hàng tốt nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, với cái mức chiết khấu giá của ACB hiện tại, nếu về vùng 27 hoặc 28 thì tôi nghĩ là nó không hấp dẫn. Do vậy, uh, nếu quý vị cầm ACB như là trước tôi vẫn khuyến nghị là ACB nhiều khả năng sẽ phục hồi lên vùng giá 32, 325 đấy thì quý vị nên bán và bán rồi. Nếu quý vị cầm ACB tôi nghĩ thời điểm mà ACB xuống đến 27, 28 thì quý vị cũng nên có những lựa chọn khác tốt hơn chứ không nhất thiết phải mua lại ACB. Còn cá nhân tôi đánh giá ACB sẽ giảm hướng đến vùng giá là 27, 28. Đối với cổ phiếu BIDV Hiện nay BIDV đang 37. À, ờ, cá nhân tôi đánh giá BIDV sẽ tiếp tục giảm, thậm chí có thể có những phiên giảm sốc để hướng trở về vùng giá hỗ trợ mạnh ở 30 31. Nếu BIDV hướng đến hỗ trợ mạnh 30 31 nhé thì tôi lại đánh giá khá cao BIDV ở cái mức chiết khấu này. So với cái đỉnh 50 thì nó đã giảm đến 40% và đây là một mức giá hấp dẫn. Dạ, đặc biệt nếu nó có thể dưới 31 thì dưới 30 càng tốt, quý mua được 27 28 càng tốt. Nhưng cá nhân tôi đánh giá là trong nhóm ngân hàng nếu BIDV chiết khấu về vùng giá quanh 30-31 thì đây sẽ là một trong những cổ phiếu khá đáng mua. Đối với ờ, Bảo Việt thì Bảo Việt vẫn đang trong quá trình uh, sideways up. Tuy nhiên vì nền giá của Bảo Việt nó không được chiết khấu giá mạnh trong đợt giảm thì rõ ràng đến khi tăng nó cũng sẽ không được ừ, phục hồi mạnh. Do vậy tôi cũng không đánh giá cao mã Bảo Việt này. Nếu Bảo Việt giảm thì tôi nghĩ là Bảo Việt sẽ giảm hướng đến vùng giá 53 sâu hơn là 50 nhưng mà cá nhân tôi không đánh giá cao Bảo Việt ở cái vùng giá này để có thể phục hồi mạnh. Do vậy nếu thị trường chẳng may có xuống đến 1.200 mà Bảo Việt chỉ về đến vùng giá 53 50 tôi cũng không khuyến nghị quý vị mua Bảo Việt bởi vì nó sẽ không cho tỷ lệ sinh lời tốt. Đối với mã cổ phiếu ờ, ngân hàng công thương CTG CTG thì đang trong quá trình downtrend sẽ tiếp tục hướng đến nền giá là quanh 24. Ờ, với mức giá 24 của CTG thì so với mức giá 42 thì nó cũng chiết khấu 40%. Đây là một vùng giá đầu tư tốt. Tuy nhiên cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng mua CTG rẻ hơn. Tôi tôi rất hy vọng là CTG có thể giảm về đâu đó quanh vùng 22. 22, 23 thì đấy sẽ là một vùng giá rất là lý tưởng để quý vị đầu tư và một mức ờ, từ vùng giá này mà một mức phục hồi trở lại vùng giá 2930 thì nó cho lợi nhuận rất là cao. Nói chung cá nhân tôi đánh giá CTG dưới 24 sẽ vùng giá mua tốt. Tôi tôi kỳ vọng quanh vùng 22 cơ, 22 23 cơ. Đối với cổ phiếu FPT thì cá nhân tôi đang đánh giá là FPT đang được định giá quá cao so với mặt bằng chung và cái mức chiết khấu FPT chưa có. Do vậy FPT tôi không khuyến nghị quý vị mua và chúng ta nên tránh mã này. Tương tự mã FPT là mã cổ phiếu GAT. Những mã cổ phiếu trụ cột ở ờ, thời gian vừa rồi được giữ giá khá là cao và GAT nếu giảm thì trước mắt là hướng đến vùng 98 xa hơn là vùng giá 87 tôi không đánh giá cao bởi vì GAT thì đối với tôi thì cổ phiếu GAT rất là tốt nhưng hiện tại định giá của nó thì không hề rẻ và nó không được chiết khấu cao nên tôi cũng không kỳ vọng nó sẽ phục hồi lớn nếu thị trường chạm đáy. Do vậy tôi nghĩ là cổ phiếu GAT chúng ta không nên tham gia. Mặc dù nó được hưởng lợi do giá khí tăng đấy đối với cổ phiếu HDB, Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với HDB thì hiện nay giá đang là 24. Tôi thì tôi kỳ vọng mã này sẽ về quanh 20. 20 21 đây sẽ là một khu vực uh, hỗ trợ mạnh và cũng sẽ là cái vùng giá mua tốt. Nếu mà HDB này về 20 21 thì đây là một khu vực tốt để quý vị có thể giải ngân vào mã ngân hàng này. đối với Hòa Phát Hòa Phát thì đương nhiên rồi một trong những mã cổ phiếu trụ cột rất là tốt tôi vẫn biết là Hòa Phát tốt tuy nhiên cái mức hướng đến của Hòa Phát đợt tới sẽ hướng đến vùng giá là quanh 36 tôi tôi thấy vùng giá 36 cũng chiết khấu cũng tạm được nhưng mà chưa phải quá hấp dẫn tôi rất kỳ vọng Hòa Phát giảm đâu đó về quanh 34 nếu Hòa Phát giảm về đâu đó quanh 34 cộng trừ thì đây sẽ là một mức rất là tốt để chúng ta giải ngân. Việc Hòa Phát có thể phục hồi trở lại vùng giá trên 40, thậm chí 45, cao hơn nữa cũng hoàn toàn khả thi. Đối mã nhà Khang Điền. Nhà Khang Điền thì theo đánh giá cá nhân tôi là nhà Khang Điền đang vừa thoát cái vùng phân phối và đang chen. Cái mức chiết khấu của nhà Khang Điền thì đang rất ít Do vậy tôi kỳ vọng mã này phải chiết khấu cao Chiết khấu nhiều nữa Tức là nếu mã này mà giảm về được dưới 36 Tầm 34, 35 thì mới là vùng giá phù hợp để mua Còn nếu không nếu đứng ở đầu 4 thì tôi nghĩ nó nó thật sự không hấp dẫn Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé Theo đánh giá chủ quan của tôi Nên ờ, tôi sẽ cung cấp cho quý vị thêm cái ờ, góc nhìn để quý vị có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn chứ tôi đây không phải là việc tôi khuyến nghị để quý vị uh, dựa vào đó quý vị mua bán sau thắng thì là quý vị thiên tài còn thua thì do tôi cái này không phải nhá quý vị lưu ý điều đó đối với mã cổ phiếu MBB MBB cũng đang đao chen thôi hiện nay giá đang 297 à đâu 28 tôi thì rất kỳ vọng MBB theo kỹ thuật thì MBB sẽ giảm về vùng giá quanh 24-25. Nhưng cá nhân tôi thì kỳ vọng MBB phải giảm sâu hơn cơ. Nếu mà MBB thật sự giảm về được vùng giá 22-23 thì đây sẽ là khu vực mua rất là tốt. Còn nếu mà về 24 25 thì tôi nghĩ là cũng mua được nhưng mà nói chung là nó không quá hấp dẫn. Tôi kỳ vọng nó về tầm 22 23 thì đây sẽ là một trong những mã mua rất là tốt của ngân hàng. đối với MWG Thế giới di động. Đây là một trong những cổ phiếu tốt nhất trên sàn. Tuy nhiên với mức định giá hiện tại thì theo tôi nó khá là chát. Nó không hề hấp dẫn và mức chiết khấu của nó cũng chưa cao. Do vậy tôi không đánh giá cao MWG thời điểm hiện tại và trong sóng hiện tại. Do vậy nếu giảm MWG nhiều khả năng hiện nay đang 146 sẽ hướng về vùng giá 130 128 tôi không đánh giá cao cái mức giá này. Do vậy cá nhân tôi thì sẽ không mua bán MWG ở thời điểm hiện tại. Tương tự vậy, cổ phiếu Mansan, theo tôi thì cổ phiếu MSN, tập đoàn Mansan cũng đang được định giá khá là cao và so với mặt bằng chung và cái mức chiết khấu của nó không đủ hấp dẫn. Do vậy chúng ta cũng không nên giao dịch Mansan. Đối với cổ phiếu Novaland cũng là một trong những mã định giá khá là cao. Hiện nay tôi vẫn đang đánh giá Novaland đang ở cái khu vực là phân phối. Đấy, đang ở cái đỉnh phân phối do vậy cửa xuống của Novaland thì cửa xuống là cao và một khi xuống nó phải xuống sâu chứ không phải xuống đơn giản đâu nên theo tôi nên tránh xa cổ phiếu Novaland này ra chưa kể Novaland còn liên quan đến những lùm xùm về việc nợ trái phiếu và cái nợ ờ, tổng nợ hiện nay rất là lớn tồn kho cũng rất là lớn thị trường bất động sản chúng ta biết là hai năm vừa qua là hai năm tốt nhất nhưng mà tồn kho của Novaland thì tăng rất là mạnh Đấy, năm vừa qua tăng hơn 20.000 tỷ tồn kho Tức là tại thời điểm tốt nhất thì đáng nhẽ là cái tồn kho phải thấp nhất mới đúng. Đấy, vay nợ phải giảm đi chứ vay nợ ông tăng lên kỷ lục. Tổng vay nợ hơn 65.000 tỷ, trong đó 37.000 tỷ trái phiếu. Tôi nghĩ là Novaland hiện nay cũng không khác. Ừ, đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Không khác Eren Brand của Trung Quốc là mấy. Nói chung là chúng ta nên tránh. Những cái gì mà có tiềm năng uh, xấu thì chúng ta nên tránh ra chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn chúng ta không nhất thiết phải đâm đầu vào cái mớ bòng bong đối với cổ phiếu phát đạt cổ phiếu phát đạt thì cá nhân tôi cũng đang quan điểm cá nhân tôi cổ phiếu phát đạt vẫn đang ở cái vùng đỉnh phân phối do vậy cổ phiếu này chúng ta tránh xa ra PLX cổ phiếu PLX thì được hưởng lợi khá nhiều khi ờ, thị trường của chúng ta mở cửa trở lại hoạt động bình thường đấy tuy nhiên ờ, với cái mức chiết khấu giá của PLX thì hiện nay PLX đã đao chen khỏi cái kênh giá này rồi nếu theo đúng nguyên lý thì PLX sẽ giảm được một khoảng bằng đúng cái ờ, cái chiều cao kênh giá này nữa nếu đúng theo kỹ thuật thì PLX sẽ giảm đâu đó về vùng tầm 39 à, dưới 40. Tôi đánh giá khá cao nếu PLX giảm về dưới 40, thậm chí tôi kỳ vọng PLX về vùng giá 36 38 cơ. Nếu về được khu vực này thì PLX rất là đáng mua. Hiện nay giá PLX đang 458 à, các bạn nhé. Dưới 40 là mua tốt rồi. Nhưng tôi nghĩ là kỳ vọng là tầm 36 38 thì là vùng rất là hấp dẫn luôn. PNG PNG thì vẫn đang trong kênh tăng giá và tôi theo cá nhân tôi thì PNG vẫn đang bị được thị trường định giá rất là cao trong thời điểm hiện tại. Do vậy giá hiện tại PL PNG không hấp dẫn. Do vậy chúng ta không nên canh mua PNG khi thị trường chạm đáy trong thời gian tới. Mã cổ phiếu Pau Cổ phiếu PAU này thì gặp một chút bất lợi bởi vì giá than và giá khí tăng rất là mạnh nên ờ, kết quả kinh doanh của cổ phiếu này sẽ đi xuống. À, tuy nhiên nếu cổ phiếu PAU này chiết khấu về vùng giá dưới 11 tầm 10 11 thì đây cũng là một khu vực mua tốt vì ở mức giá 11 thì cổ phiếu PAU này hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá 14 15 cho một mức tỷ lệ sinh lời nó cũng khá là cao. Hiện nay thì cổ phiếu PAU đang ở giá là 141 1435 à đâu 13 9 các bạn nhé đối với uh, cổ phiếu uh, ờ, SAB tổng công ty bia nước giải khát theo tôi thì SAB vẫn đang đi ngang trong vùng trăm ờ, bảy trăm rưỡi khu vực này thì nó cũng không tốt không xấu và cá nhân tôi không đánh giá cao khu vực này do vậy cổ phiếu này chúng ta cũng nên tránh ra đối với SSI cổ phiếu đầu ngành chứng khoán đây SSI thì chiết khấu nửa giá so với đỉnh uh, ờ, 58 rồi tôi thì đánh giá khá cao SSI ở vào cái khu vực chiết khấu hiện tại tuy nhiên tôi vẫn kỳ vọng SSI giảm xuống sâu hơn nữa tôi thì kỳ vọng SSI sẽ đâu đó về vùng giá 23 25 đây sẽ là một khu vực mua lý tưởng để quý vị giải ngân đấy Đối với cổ phiếu Techcombank, Techcombank hiện nay đang giá 41 năm. Tôi rất kỳ vọng Techcombank có thể có một nhịp lao dốc về dưới 36, đâu đó về vùng 34 36, đây sẽ là một khu vực giải ngân tốt. Còn ngược lại ở vùng giá đầu 4 thì tôi không đánh giá cao. Bởi vì mức chiết khấu chưa đủ, chưa đủ hấp dẫn. Đối với cổ phiếu Sacombank, hiện nay Sacombank vừa thoát khỏi cái chen uh, ờ, tăng giá xong Do vậy, cá nhân tôi đánh giá Sacombank sẽ phải điều chỉnh mạnh, điều chỉnh chiết khấu sâu đấy. Tôi kỳ vọng Sacombank phải dưới 20 mới là vùng giá hấp dẫn. Đấy, hoặc ít nhất là 21. Hiện nay Sacombank đang 25 năm. Đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank, tôi đánh giá rất cao Tiên Phong Bank là một trong những má uh, ngân hàng tầm uh, trung rất là tốt về cả cái ờ, báo cáo tài chính, lợi nhuận cũng như tăng trưởng lợi nhuận, cái trích lập dự phòng khá là đầy đủ. Nên ờ, cổ phiếu này thì tôi đánh giá tốt, tuy nhiên cái giá hiện tại thì tôi lại nghĩ là nó không được hấp dẫn 336. À, ờ, tôi nghĩ là nếu TP Bank về đâu đó quanh vùng 26, 2, 28 thì đây sẽ là một khu vực rất là hấp dẫn để mua. Còn nếu ở đầu 3 thì tôi không đánh giá cao. Bởi vì nó chưa đủ chiết khấu chiết khấu nó không hấp dẫn Đối với Vietcombank thì tôi nghĩ là hiện nay so mặt bằng chung của ngân hàng và cái mức chiết khấu giá thì Vietcombank đang không chiết khấu giá, đang khá là cao. Đấy, mặc dù Vietcombank là cổ phiếu tốt nhất trong ngành, ngân hàng nhưng tốt tốt ở giá nào và tốt chúng ta mua ở giá nào để chúng ta đem lại lợi nhuận cao nhất thì cá nhân tôi không đánh giá cao Vietcombank ở thời điểm hiện tại. Đó. Do vậy Vietcombank chúng ta cũng tránh ra. VHM hiện nay đã phục hồi lên 68 sau khi chạm đáy 60. Tôi thì nghĩ là cái đầu 6 của VHM thì không thật sự hấp dẫn, đặc biệt là vùng giá 68 hiện tại. Tôi kỳ vọng VHM ít nhất là về tầm 54. Còn thực ra nếu mà về được dưới 50 thì đây sẽ là một trong những cổ phiếu cực kỳ tiềm năng và chúng ta nên đầu tư, nên mua. đối với VIX thì tôi nghĩ là VIX hiện nay đang khá là khó lường khó đoán cái mức chiết khấu thì cũng không cao do vậy VIX thì có lẽ cá nhân tôi tôi sẽ không tham gia cổ phiếu này VIX này Vinamilk một trong những cổ phiếu thất vọng nhất của thị trường trong ờ, mấy năm vừa qua Tuy nhiên tôi đánh giá là nếu cổ phiếu Vinamilk hiện nay đang 70 Vinamilk mà chiết khấu về vùng giá 60 thậm chí dưới 60 50 mấy chẳng hạn thì đây sẽ là một trong những cơ hội vàng để quý vị có thể gia nhập một trong những cổ phiếu hoa hậu trong 10 năm trước và tôi nghĩ sau giai đoạn ờ, đi ngang về kết quả kinh doanh thì từ năm sau 2023 nhiều khả năng cổ phiếu Vinamilk sẽ khởi sắc ờ, kết quả kinh doanh sẽ khởi sắc và có lẽ năm nay sẽ là năm tạo đáy của cổ phiếu Vinamilk tôi rất kỳ vọng Vinamilk tạo đáy ở vùng giá 5x thậm chí là 50 55 thì thì rất là lý tưởng để lên tàu tuy nhiên không biết có về được hay không đối với cổ phiếu hàng không VJC mặc dù được hưởng lợi do cái ờ, dịch Covid của chúng ta được khống chế và mở bay trở lại nhưng cá nhân tôi thì VJC hiện nay đang được đánh giá quá cao so với tiềm năng hiện tại của nó do vậy cổ phiếu này tôi sẽ không tham gia VPBank kết quả kinh doanh quý 1 thì rất là tốt năm nay thì rất là tham vọng tuy nhiên có hai điểm trừ với VBank theo tôi cái việc VBank tăng vốn Ờ, dự kiến tăng vốn lên 75.000 tỷ nó rất là lớn nó cung ra là 7,5 tỷ cổ phiếu nó cho thấy cái nguồn cung cực kỳ dồi dào à, thì giá rất khó tăng thứ hai cái mức chiết khấu giá của VPBank hiện nay 34 tôi cũng không đánh giá cao cái mức chiết khấu này do vậy khả năng VPBank sẽ dao động ổn định và nếu ổn định thì chúng ta không mua làm gì cả nên cá nhân tôi tôi sẽ không chọn VPBank giao dịch trong thời gian tới à, một cổ phiếu cuối cùng trong họ nhà VIX thì tôi nghĩ là VRE hiện nay thì VRE đang ở giá 296 tôi nghĩ là VRE thì nó phải điều chỉnh về vùng hỗ trợ 25 hoặc dưới 25 thì mới là khu vực có thể mua tốt nhưng tôi không đánh giá cao bởi vì hiện nay VRE với VIX nó đang giao định rộng nó khá là ổn định do vậy cá nhân tôi tôi cũng sẽ không tham chiến cổ phiếu này ngoài ra còn một số cổ phiếu nó khá là tiềm năng à, ngoài nhóm VN30 à, e ờ, ví dụ như ngành dầu khí thì tôi thấy cổ phiếu ờ, BSR cũng rất là tốt. BSR được hưởng lợi rất nhiều khi hiện nay chúng ta biết là BSR đang hoạt động trên 100% công suất. Tôi rất kỳ vọng BSR sẽ điều chỉnh, giảm giá về đâu đó quanh vùng 16, 18, thậm chí sâu hơn cả khu vực này thì đấy sẽ một vùng giá rất lý tưởng để chúng ta mua. Đấy. Nếu nó về được 15, 16 thì tôi nghĩ là cá nhân tôi tôi sẽ nhắm mắt tôi xúc thôi. Ở dòng dầu khí thì chúng ta còn cổ phiếu ờ, PVS nữa. Lần trước thì chúng ta mua rất thành công ở vùng giá dưới 20. Tôi vẫn kỳ vọng nếu nhịp này mà PVS tiếp tục dưới 20 về vùng giá 18 20 tôi sẽ tiếp tục là mua vào cổ phiếu này. Đối với cổ phiếu ờ, phân bón thì hiện nay cổ phiếu đạm Cà Mau à, đang à, giảm giá vùng giá 35. Tôi thì ờ, đánh giá cao cổ phiếu này nếu nó về dưới 30 Nói chung là vùng giá 26, 28 thì cá nhân tôi sẽ giải ngân. Nếu về được. Còn đối với đạm Phú Mỹ mặc dù rất là tốt nhé. Nhưng tôi lại sẽ không giải ngân. Bởi vì tôi thấy cổ phiếu đạm Phú Mỹ chiết khấu chưa đủ. Đấy, cổ phiếu đạm Phú Mỹ vẫn đang đứng ở 63 chiết khấu chưa đủ. Nên sẽ không vào. Cổ phiếu dòng ờ, thủy sản khá nhiều người thích. Nhưng theo tôi thì ví dụ như cổ phiếu Vĩnh Hoàn đang ở 105. Hiện nay toàn bộ những cái lợi thế và những cái kết quả kinh doanh đang chiết khấu vào giá rồi do vậy tôi không đánh giá cao cổ phiếu Vĩnh Hoàn ở vùng 100 do vậy cá nhân tôi sẽ không giải ngân một số bạn hỏi tôi về cổ phiếu bất động sản thì có những mã cổ phiếu bất động sản mà đang hút khách mọi người hỏi khá nhiều ví dụ như ma DG thì tôi cũng nói lại là DG thì tốt nhưng mà tốt ở giá nào cá nhân tôi đánh giá DG sẽ tiếp tục chen trong cái kênh giá này đó và DG theo tôi nó sẽ chỉ hấp dẫn khi nó xuống đầu 3 thôi à, dưới đầu 4 tức là ít nhất theo kênh giá này nó sẽ về đâu đó tầm uh, 35 37 nếu DG về 35 37 thì tôi nghĩ nó cũng khá hấp dẫn thực ra tôi kỳ vọng mua nó ở tầm 33 35 cơ thì đấy là một vùng giá khá là tốt cổ phiếu VCG cũng khá nhiều bạn hỏi VCG theo tôi là nó cũng chiết khấu khá nhiều Tuy nhiên cái kết quả làm ăn của nó cũng không quá tốt à, cổ phiếu VCG này thì tôi thì tôi vẫn kỳ vọng cổ phiếu VCG này về tầm 25 26 thì đó sẽ là một vùng hấp dẫn để đầu tư. Thực ra trên thị trường nó có rất nhiều rất nhiều mã cổ phiếu nữa. À, có kinh bắc cũng khá nhiều bạn hỏi tôi. Cổ phiếu kinh bắc ạ thì tôi đánh giá cao của nó nếu nó chiết khấu về vùng giá là 31 33 cơ hiện nay giá đang 41 theo tôi thì nó hơi cao so với cái tiềm năng của nó mặc dù năm nay thì kế hoạch lợi nhuận của nó cao nhưng mà khi thị trường bất động sản mà diễn biến bất lợi tín dụng bị siết thì cũng không biết nó có hoàn thành được kế hoạch hay không tôi đánh giá cao cổ phiếu kinh bắc này nếu về vùng 31 33 còn hiện nay giá 41 thì quý vị có thể cân nhắc nói chung tối thiểu thì nó cũng phải tầm 35 thì mới là cái khu vực chiết khấu giá đủ đủ thấp hấp dẫn đối với cổ phiếu đất xanh cũng vậy DG đất xanh cũng khá nhiều bạn thích nhưng mà theo đánh giá cá nhân tôi thì đất xanh ở cái giá hiện tại 32 thì nếu nó xuống dưới 30 vẫn chưa hấp dẫn nó sẽ thực sự hấp dẫn khi nó về vùng giá 24 26 do vậy nếu đất xanh về 24 26 thì những bạn nào yêu thích fan của đất xanh thì có thể mua vào khá là tốt nói chung thị trường thì nó có rất nhiều mã tôi chỉ phân tích những cái mã cơ bản trong vườn đi 30 và một số mã mà hot quý vị hỏi tôi khá nhiều còn tất nhiên đây là cái danh mục mà tôi phân tích chung về thị trường còn ngoài ra ví dụ như danh mục ưa thích của tôi có thể lại khác cơ chưa chắc đã trùng với thị trường đâu Đấy. và tôi cũng dựa vào diễn biến của thị trường khi mà thị trường giảm đến vùng giá gần đấy 11852 à, lúc đó thì tùy theo cái mức chiết khấu giá của cổ phiếu thì tôi sẽ đưa ra cái khuyến nghị danh mục đầu tư à, thông thường tôi sẽ khuyến nghị quý vị tầm 10 đến 15 mã thì tôi sẽ hẹn quý vị Ờ, tại phiên thị trường về vùng đáy nhé còn hiện nay thì đây là cái ờ, bản tin nhận định tuần từ ngày mùng 9 cho đến ngày 14 thì cá nhân tôi đánh giá tuần sau là tuần rất nhiều khả năng thị trường tiếp tục xuống và nếu trường hợp bất lợi thì trường hoàn toàn có thể test về đáy luôn trong tuần sau do vậy chúng ta chuẩn bị trước tâm lý nếu thị trường có về chúng ta không nên bất ngờ và lúc đó không nên hoang mang vì tại thời điểm đó có thể nó sẽ có cái tin xấu gì đó và ờ, rất nhiều quý vị lúc đó sẽ trùn tay mỏi gối không dám mua nhưng thực ra cơ hội nó đến rất là nhanh và ai là người nắm bắt được cơ hội chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công